Hello xin chào mọi người Chào mừng mọi người lại với channel của mình Mình là Huy đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với Minecraft Symptom trong thầy gian siêu khỏi nha các bạn Thì trước khi bắt đầu video này mình mời các bạn hãy lại cho mình một like Một đăng ký kênh Và đừng quên ấn vào cả chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video mới nhé Thì trong video lần trước mình đã xây dựng à, một khu khám nhân lang thì nó là đẻ à, dẫn la nhỏ và dân la nhỏ, có lên và chui lên đây thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng một khu để đưa dân la sáng tạo sinh sống nhé mình sẽ xây dựng một khu tương thanh để bảo vệ phía trong tâm cho dân la nhé giờ thì mình sẽ vào giờ thì mình sẽ vào nhà khó và lại tôi xây dựng thôi Anh sẽ lại đó sẽ dừng lá bầu và mày vự xuống coi nhẹ Anh sẽ lại thành bộ sôi Bộ bánh xa lắm Bộ sôi sẩm Và một gì đã nó sẽ lại thành đen lông và có thịt dạ nó sẽ lại thêm răng dạo nhỉ bây giờ thì mình sẽ đi xa thì bên kia ba xảy đường thôi mình sẽ xảy ra ở phía bên kia câu nhé đáng lẽ chẳng thì hai ta thì mình đã có à, làm ra một thứ cho nó thật phẳng để mình bắt đầu xảy rừng nhé ở đây bây giờ thì mình sẽ lại Ova đã à. để xây dựng nhẹ và cái chỗ này mình sẽ đặt lên à, khoảng đó cái chỗ non mình đánh dấu đây là một khối à, hình vuông để miếng xem là có sẵn hai chứ một đây là một khối vuông rộng cách rộng à, một ô và rộng một ô nhẹ bây giờ thì mình từ cái chỗ này mình sẽ nổi lên cao khoảng ba block và đặt ra cái này đặt cái hàng ra này khoảng năm block đặt ra năm block và thêm một cột nữa cứ làm như thế để video tí luôn thôi một hai ba bốn một hai ba bốn năm một hai ba bốn một hai ba một hai anh nghĩ tại là mình đã đã sống phần đầu phần đầu tiên thôi bây giờ thì mình sẽ ốp lá sôi lên vị tén của hàng rào này nhỉ là ờ, cái mình sẽ xong cái bốn phần bức tường thang này Three days later. Anh chỉ còn cái dãy này nữa là xong rồi. Bây giờ thì cố gắng hoàn thành xong cái con này này. xong bây giờ thì mình sẽ tìm một nó thích hợp để làm một cái cổng nhé ở chỗ này mình sẽ xây dựng một cái cổng ở chỗ này nhé resume để lại cán à, bộ văn san để đã làm cấu đã để xây dựng nó thôi các bạn thân chị mình vào nhà ngủ lại nhỉ A few moments later mình đang ngủ sớm bây giờ thì mình sẽ tiếp tục và xây dựng nó thôi ở cái chỗ này mình sẽ cắt kẹo thêm năm thêm năm lọc mình đánh với lọc nhẹ một hai ba bốn ngã hơi nội ngã nội lại nhẹ có thể bạn có của Sơn mình sẽ đặt ở đấy Để xong mới sẽ ổn ngược lại Ở đấy Đấy Ở đấy Bên này mình cũng sẽ làm tương tự như bên kia nhé Đấy sẽ đưa ra ngoài đây và ấp lại đi ấp lại thế lại cái chỗ này thì mình sẽ ốp lại kéo cái phần bên ngoài nhỉ phía này mình cũng ốp ý nhất phía ra ngoài luôn đấy đây đây đây đây cái này đây đây để máy xuống xem nó có đẹp thực sự phù hợp với không mình thấy thế này cũng là tạm ổn thôi đấy mấy amazing trừ cái chỗ này là cái này là ok rồi bây giờ thì mình sẽ kéo lên à cái hang này bạn đặt và là lên và bắt đầu đặt à bây giờ mình sẽ xuống và lại đen long và lấy nó đặt đen long cho nó sáng xuống nhé nó sẽ đặt lên lòng chỗ này ở mỗi cột à ở mỗi cột là à, bánh thấy nên mình sẽ đặt một cái bây giờ chị xem phải nhớ lại rồi ở ờ, vị này mình sẽ đặt đá khoảng bốn cái ở đây bây giờ mình sẽ chạy à, tà hàng rào ta chạy ra nắm cái từ bây giờ thì đặt lại cái từ này vào đấy thôi ta sẽ giữ mỗi câu này mình sẽ bao ra và đặt vào một uh, ấn bộ sôi vậy mấy cái xẻ này đâu nhánh gọi cho nên mình sẽ à, đọc từ từ vậy mình lăn như thế này để à, đặt nửa tiền là mình sẽ đặt hàng rào lên và đóng ở rộng mà đóng như cho nó rộng những cái đen bị ra ngoài 요즘에 미세소 매라래 ta tướng mới sẽ đặt những cái hang rau đến phía bên này rồi đặt đen lồng đến nữa bây giờ chúng mình sẽ đặt hàng vào đến những cái khẩu này nhỉ hẹn gặp lại các bạn khi mình làm sẵn nhỉ Two thousand years later. Mình đã làm xong rồi, bây giờ thì mình sẽ vào đấy và làm một ngôi nhà à, làm cùng mình ở trong này trước nhỉ mình sẽ cân ngay gọi gỗ phân sang là được bây giờ thì mình sẽ và từ cái chỗ này mình sẽ đặt lên à, mình sẽ đặt một câu trụ đấy và đặt một đấy và đấy đấy chỗ này mình sẽ cắt là báo Tối nay con mới sẽ cắt năm mẫu vàng màu là ba bốn năm Tối nay mới sẽ cắt năm mẫu luôn màu Thế thì làm đối sự như kia thôi Và cái chỗ này mới sẽ đặt và đặt Này chỉ được đánh bạo nhẹ cái chỗ này mình sẽ trừ lại để làm một cánh cửa nhé đây là chỗ này mới sệt kẹo cá Đá máu vậy Hai, ba, thế thì mình sẽ nổi hết tất cả cột trụ này là nhỉ đây đây đây đây giờ mình sẽ học bằng ở chỗ câu thắng bộ sâu ở chỗ này nhỉ mày chỉ làm con mãi đặt đấy rồi đấy ốp lại mày sẽ ốp lại đấy đấy phía bên này mày sẽ làm ý tương tự như phía bên từ như cái này mới sẽ cột ngã lại đến cái chỗ này mới sẽ à, làm thêm một cái như lúc nãy Đấy. Đấy. nó mới sẽ bong lại cái chỗ này vậy xong cái chỗ này mình sẽ làm ý như phía bên kia nhỉ bây giờ thì bây giờ thì mình sẽ xuống lấy và để thấy bạn gỗ à công thắng gỗ văn sáng nhỉ cho nên mình sẽ đặt à, làm giả lên trên kia thôi xong cái chỗ này mình sẽ làm đến một phần mãi như thế để chỗ này mình xài sải đây mình đụng ngang rồi nó sẽ ọc ngã ra được đủ nhẹ rồi chỗ này mình sẽ đặt cột trụ cao lên cứ khoảng cả khoảng bốn block màu hai ba một hai ba máy sẽ xuống đó và lại cho em một ít gỗ nữa thôi phải là nổi chụp lại thôi thì mình sẽ nổi anh này cột trụ này lại thôi bây giờ thì mình sẽ phân mặt ngoài này trước đã nhỉ sẽ siap tan cái đốt soi là phải cảm này nhỉ Nam Minh Nhân, Minh Trẻ, Bị Đơn Dự này. sẽ đặt rồi rồi sẽ văn này là gì này Đúng. giờ mình sẽ vào nhà vào lại vào nhà khó và lại thêm một ít gỗ nữa nhỉ Mình sẽ vào đó và lại thêm một ít gỗ để và một ít nguyên liệu để mình xài xong cái ngôi nhà ấy nó sẽ là em thân gỗ mình sao thêm một ít cận nữa mình là hết gỗ gỗ sôi ra bây giờ thì mình phải đánh phải đi chặt thêm thôi làm lại các bạn thì mình chặt sẵn nhỉ. A few moments later. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy nó và tiếp tục xây dựng nó thôi. Giờ này mình sẽ đặt thêm một ít đen lồng nhỉ. Bây giờ thì lấy ba tiếp tục xây dựng phía trên này thôi nó sẽ đưa thêm anh chạy tạo lên luôn nhé em mới sẽ lên phát mại và tiếp tục xây viên phát mại thôi mình sẽ làm phát mại y chang như fan đang sử nhé đấy bây giờ chúng mình học cả cái thôi đấy đấy đấy cái chỗ này mình sẽ làm thêm một phần lại chỗ này đấy nha Anh sẽ là lấy và làm phân loại về cái này thôi rồi bây giờ thì mình để tiếp tục làm Lan Mại đến nay nhỉ cái pha đấy nữa và bây giờ xin mình sẽ gộp lại phân à, phân còn lại của phân máy này rồi bây giờ xin mình sẽ ộp à, phân này bằng câu tháng độ sâu nhỉ hẹn gặp lại các bạn khi mình ộp sáng phân câu thẳng độ sôi này nhỉ bây giờ thì mình sẽ xuống đáy và đặt đèn lên và tối nó sẽ từ cái chỗ này nó sẽ đao lên đi và đặt à, cái đặt cái giam dạo này lên để làm như một cái câu thang đi lên nhỉ ở chỗ này mình sẽ open bộ sôi ở chỗ này cái giao diện thân cận là thôi vì anh em ấy sẽ một băng à, thắng à bộ sôi người gì mình sẽ làm thật nhiều cửa sổ để cho nó thoáng nhỉ em gặp lại các bạn khi mình sẽ xong ngôi nhà này nhé Tạm thời, tạm thời mình sẽ xây ngôi nhà này như thế này. Trong thời gian dài tập thì mình sẽ cố gắng và xử nó lại sao, Cố gắng và tán trị lại phân lại sao. Bây giờ thì mình sẽ đi ba nhà và cắt hết tất cả đâu dưới à, tên này để đi gặp gì. mình sẽ tìm ra khó và cẩn thận à, những cái đồ dữ thừa này nhỉ và ra ngoài phải ăn kinh nghiệm để lại một ít cứu sống này sau chuyện đấy này nhỉ bắt ở đấy, đấy. định ở chỗ này à nhân dạng ở chỗ này bên ở chỗ này đã ở chỗ này giờ thì mình sẽ chuẩn bị đâu phát triển biết hàm bây giờ mình sẽ sang nhà và lại đi cạnh rồi ra ngoài kia để lại cái này mà kịp mì để làm xã hóa nhưng giờ thì đã bên kia và lại à thì tục súng và làm phạm ra thôi đã đủ tụt xuống chứ nhỉ mình mong là à, được tụt xuống để mình làm à, pháo hoa để tiền cho việc đi khám phá ngày hôm nay nhỉ có vẻ như đủ thôi mình sẽ lại có ít nhỉ đủ và bây giờ thì mình sẽ vào nhang ngủ và sáng sớm mình sẽ à, đi à, tới bây giờ thì mình sẽ vào nhà và ngủ một một trận thì mình sẽ đi khám lại à, tìm một cái khu sa mạc để lấy ít để sẽ là nhiều cát và sừng đông vậy thôi One eternity later à, mình đã đến khu sa mạc này thôi nhỉ Để thì vào và đào ít sừng đông nắng vậy thôi và đào thêm một ít cát để mang về công và sử dụng cho việc à, sấy từng sáu nay nhỉ mình sẽ ra thật là nhiều nữa mình ok là bạn thì trong video ngày hôm nay thì mình đã sẽ dừng thành công cú rầy à, không về bảo vệ dân like nhé thì để các bạn thấy xem video này thì mong là cho mình một like và đăng ký kênh để mua mình giá và đăng ký ấn vào cả chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất khi mình giá video mới nha các bạn và bây giờ thì bye bye các bạn các bạn tại clip sau bye bye